Thông tin về giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam VBA vừa rồi cũng đã khép lại bản tin Esports ngày 1 tháng 9 hôm nay. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi chương trình và chúng ta sẽ còn gặp lại nhau trong các bản tin tiếp theo.